Và đây, kính núp người ta định nghĩa của nó thứ nhất, nó chắc chắn là phải dùng kính hội tụ rồi. Và kính hội tụ này đặc biệt nó có tiêu cự ngắn tiêu cự ngắn dùng để quan sát các vật nhỏ và tí chúng ta sẽ giải thích tại sao mà người ta lại dùng tiêu cự ngắn tại sao dùng tiêu cự ngắn các con nhé và tiêu cự thì kiểu gì cũng phải nhỏ hơn 25 cm và câu trả lời tại sao như vậy thì tí chúng ta nói sau và kính lúp này thì dùng để quan sát các vật nhỏ Chứ còn lấy kính lúp mà để xoay mặt ờ, dơ ra xoay nhau như thế này thì lấy là con ếch được không nhỉ? Bởi vì không ai làm thế cả. À, mà ừ thì có chúng ta có thể xoay lỗ chân lông của nhau thì ok. Bởi vì mặt chúng ta không phải là vật nhỏ. Lỗ chân lông thì ok. Được không? Và với mỗi kính lúp thì có một cái có một cái đại lượng người ta gọi đây là số bụi rác và người ta ký hiệu là G và được ghi bằng các con số như 1,5x rồi 3x vân vân. Và các chỉ số này thì được ghi ngay trên kính lúp ngay trên cái kính lúp đó thì kiểu gì người ta cũng ghi <clears throat> đây đây là một vài cái loại kính lúp đặc biệt kính lúp này nhỏ nhỏ hơn và về nguyên tắc thì kính lúp này có thể dùng để quan sát đá quý chẳng hạn và ta thấy rằng kính lúp này là 10x này này tận 15x này kính lúp này thì độ phóng đại hơi nhỏ muốn quan sát những vật nhỏ uh, càng nhỏ thì ta càng phải dùng cái vật mà cái kính lúp mà có cái x này càng lớn x này càng lớn nhá